Baby đừng làm em suy Baby đừng làm em suy Baby đừng làm em suy Baby đừng làm em suy yeah. À. Làm em suy yeah. À. Vì nhắc bản thân là không được suy yeah. À. Đến mới đi khi nước mà lại hôn bằng mi yeah. Fucking hoe yeah mà chi Còn là gì thì cũng phải suy khi anh rời đi yeah, yeah. You don't need no love from me no more yeah Em không được lại anh cũng có tí âu oh, lo yeah Em bảo là anh không tốt khi bên em chắc gì Baby no đó yeah Ghét em đi đừng nhìn em thêm một giây nào khi gặp em thì hiển nhiên là không được say chào Cây bài đã lên ok ta cùng quay vào Baby anh chọn cây nào em không nằm trong đó anh không dây vào Someone broke my heart but you break my soul yeah Anh cứ đi đi em sẽ không trách anh đâu Bởi vì bờ môi anh trông còn ngọt ngào Gọi một chai whisky tu đến khi không còn giòn nào Baby em suy quá yeah, yeah, yeah, yeah. Bye bye em đi nhá yeah, yeah, yeah, yeah. Baby em suy quá yeah, yeah, yeah, yeah. Mang tim đi phá yeah, yeah.